Loa Pioneer CSF9000 hàng nội địa Nhật Bản. Nổi tiếng với những đôi loa karaoke nghe nhạc vàng kinh điển nhưng Pioneer cũng không quên sản xuất những dòng loa có bát lớn để nghe những dòng nhạc mạnh như nhạc sàn, nhạc vũ trường. JG, đó chính là loa Pioneer CSF9000 cao cấp. Dòng loa Pioneer CSF9000 là dòng loa chuyên dùng để nghe nhạc sàn. Với những âm điệu vô cùng mạnh mẽ, uy lực, nó giúp giới trẻ thỏa sức đam mê trong những tiếng trống, tiếng nhạc vô cùng sống động và thật khó để ngồi yên. Loa Pioneer CSF9000 là sản phẩm đời cao hơn CSF7000 cho công suất lớn hơn CSF7000. Với thiết kế khối hợp chữ nhật vuông vắn, chắc chắc tạo nên cho loa Pioneer CSF9000 sự mạnh mẽ.